chính là dạng toán CO2 phản ứng với OH ở dưới dạng đồ thị. Được chưa nhỉ? OH ở đây là thầy đại diện cho tất cả các dung dịch kiềm nhé. Có thể là một dung dịch kiềm hoặc thậm chí là hai hay ba dung dịch kiềm. Được chưa nhỉ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xây dựng đồ thị với một cái bài toán đó chính là dẫn CO2 vào trong dung dịch chứa amon canxi hydroxit. Được chưa ạ? Amon canxi hydroxit. Ở bài toán này thì người ta có thể cho chúng ta là dẫn từ từ CO2 và dung dịch chứa amon, nghĩa là um, cụ thể là amon hoặc là người ta có thể đổi cái dữ kiện amon này ra là ví dụ như là thể tích là bao nhiêu ml, nồng độ là bao nhiêu mol trên lít chẳng hạn. Thì khi đó chúng ta cũng phải làm được, các em chú ý nhé. Ở giai đoạn đầu tiên khi chúng ta dẫn CO2 vào với canxi hydroxit thì thực tế phản ứng xảy ra rất đơn giản và lớp 9 chúng ta đã nghiên cứu về phản ứng này rồi đó chính là phản ứng CO2 sẽ tạo kết tủa với canxi hydroxit này với phương trình hóa học như sau. CO2 cộng với CaOH hai lần tạo thành CaCO3 cộng với nước được chưa nhỉ? Đây là phương trình phân tử. Trong khi chúng ta làm các bài tập thì chúng ta có thể là xử lý cái phương trình này ở dưới dạng một góc độ khác đó chính là phương trình ion. Và ngay sau đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết phương trình ion lên trên này nhé. À, ờ, với phản ứng này chúng ta có cái uh, đầu tiên đó là CO2 cộng với OH trừ đúng ạ à, cộng với canxi 2 cộng tạo thành ở đây sẽ là gì CaCO3 cộng với nước được chưa nhỉ được chưa ạ đấy thì chúng ta sẽ thấy được ờ, ở đây chúng ta sẽ có được số mol nếu như canxi hydroxit là amon như đề bài người ta cho thì CO2 sinh CO2 phản ứng sẽ là amon. Đồng thời cái canxi carbonat cũng là A luôn. Được chưa ạ? Canxi carbonat ở đây cũng là A luôn, được chưa? Vậy giai đoạn đầu tiên nhá là amon này phản ứng với amon canxi hydroxit tạo thành amon canxi carbonat. Được chưa nhỉ? Và chúng ta tưởng tượng là trong một phản ứng khi mà chúng ta sục từ từ CO2 vào thì đây là giai đoạn đầu tiên và kết tủa sẽ dần dần tăng. Đúng không? Tăng đến một cái giá trị A chính là giá trị cực đại của chúng ta. Thông thường với bài toán này thì đồ thị của người ta sẽ cho ở dưới hệ trục có trục hoành là trục ngang ấy là số mol của CO2. Số mol của CO2. Được chưa nhỉ? Đây là trục hoành. Còn trục tung của chúng ta sẽ là số mol của kết tủa. Ở một số bài toán phức tạp hơn có không chỉ một kết tủa, có hỗn hợp kết tủa thì người ta không tính số mol mà người ta có thể là tính là gì nhỉ? Ờ, khối lượng kết tủa thì ở các bài toán đấy chúng ta sẽ gặp sau các em nhé